như bình thường á anh sống trong à, gia đình vậy đó thì à, anh có để quỹ đen riêng không bây giờ về là tiền hai người đó xài anh đi làm anh là anh không có anh, anh không có đưa tiền cho vợ cần cái gì bệnh đau thuốc men này kia đó nếu mà vợ không có thì anh bỏ tiền để anh đưa chứ anh không có trách nhiệm là phải hàng tháng phải đưa cho tôi bao nhiêu thì cơ bản từ đó em sống gia đình em à, ý chí với ông xã em cũng vậy em làm về mà lương về em cứ bỏ trong tủ á anh có thích gì anh lấy anh mua à. em cũng không có nhất thiết là phải kiểm soát tiền của chồng em hay là kiểm soát anh phải đưa cho tôi không không bao giờ em hỏi đề cập tới tiền của chồng em à. là anh bị ly dị lần anh bị vợ kia của anh sợ hay gì đúng rồi đúng rồi đúng đúng không đúng rồi rồi tự nhiên anh bị đạp vỗ dưa bây giờ anh thấy vỗ dừa anh cũng sợ vậy người tới sao người ta thiệt thòi đâu có gì đâu thiệt thòi rồi anh giữ tiền anh làm gì mua đất xây nhà rồi cái đất xây nhà đó mua cho ai vậy là anh định mai mốt anh ly dị nữa hay sao không ủa nếu mà anh không anh lấy vợ mà anh không tính ly dị nữa thì đâu có chia của nữa đâu mà anh sợ mà sao tại sao vợ không để tiền cho mình giữ mà mình phải đưa tiền cho vợ giữ cái vấn đề đây là cái tiền bạc nó không quan trọng mà đây vấn đề là về tư tưởng ví dụ như bằng đời của mình mà bỏ mà xài hoang phí tiền bạc quá thì hao hụt tài chính trong gia đình thì đưa tiền cho cho, cho cô đó giữ thì cô đó càng ngày càng hao hụt tài chính nhiều thì đúng đúng cho nên là không đưa không đưa để một để rồi vậy sao điểm... mà bây giờ mình chưa có biết là người ta có xài hao hụt hay không mà trước tiên mình đã quất vô là tôi không đưa rồi từ từ như... để từ từ để sẽ sống một thời gian để tìm hiểu chứ nhưng mà nội đầu tiên vô anh đi cô gái mà anh vô anh nói vậy là gặp như tôi là tôi ve rồi gặp như tôi là tôi ve rồi tên là hữu năm nay 43 tuổi đang sinh sống và làm việc tại quận 12 dạ anh hữu đang làm công việc gì anh anh đang làm bên xuất nhập khẩu mấy cái chứng từ giấy tờ mà nhập hải quan nhập nhập ờ, hàng hóa vậy là anh làm trong khâu văn phòng hay là anh phải đi ra cảng cũng có lâu lâu cũng có đi cảng nữa ừ dạ mình làm công việc này lâu chưa việc này mười mấy mười năm rồi wow làm mười mấy năm người trung thành trung thủy ha làm một công việc cũng mười mấy năm trời à, quê quán mình là ở đâu quê quán quê gốc là ở miền trung quảng nam à, sinh ở trong đây Ồ, oh, anh sinh ở trong này à. Vậy là bây giờ gia đình ở trong này hết, không còn ai ngồi quê anh hả? Do trong đây năm 1957 Ồ, oh, dạ, vậy coi như là mình cũng là nguyên quán thôi ha Nguyên quán Ngoài thôi. kia thôi, còn bây giờ là mình là ở trong này hết trơn rồi rồi em chào chị, chị tên là gì? Dạ em tên Phan Thị Hồng, à, năm nay 40 tuổi 40 tuổi 982 Dạ chị là quê ở đâu? Ở quận 12 luôn Quận, ủa sao giống nhau quá vậy? Dạ. Hay quận 12 luôn Ồ tiện nha Kế bên nha, khoái khoái cười khoái cười Vậy quê gốc mình là ở đâu chị? Ở quận 12 luôn À người Địa mình ở, luôn. ở thành phố luôn Rồi Hiện tại mình đang ở với ai? Ở với con trai dạ con trai mình bao nhiêu tuổi rồi 17 tuổi học lớp 12 là giờ có hai mẹ con ở với nhau thôi dạ đúng rồi à, đó là nhà nhà mình thuê hay nhà của mình luôn à, ba mẹ cho ba mẹ chị em cũng ở gần đó đó à vậy hả dạ. ba mẹ là coi như ông bà ngoại đó phải không dạ. ba mẹ mình ngoại cho thì chị hồng hiện tại đang làm công việc gì đang làm bên ngành may mặc làm bên kỹ thuật may mà giờ à, mở ở nhà Ừ, mà ở nhà may nhiều không? Mình là cái nguồn hàng mình lỡ đâu? Nguồn hàng mình nhận hàng công ty, hàng xuất khẩu Có ai phụ không? Có tuyển thợ nữa Ồ vậy hả? Dạ. Mấy thợ? Mười mấy thợ mười mấy thợ luôn dạ. trời vậy là làm lớn rồi à, mười mấy thợ là họ tới nhà mình họ ngồi làm luôn hay là họ dạ, đúng đem rồi. về à, có bỏ đem về có rồi ở nhà là chính thợ chính bỏ thợ là ngay đó. tại chỗ làm với mình dạ. luôn đó dạ ồ vậy là cũng tiệm lớn rồi ha điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè em thì em thích uh, tánh tự lập từ nhỏ ừ. uh, mạnh mẽ còn điểm yếu là <laughs> ưa có chuyện buồn ưa khóc một mình Trời ơi thương quá à, khóc một mình không mà ha Ở mình là bao lâu rồi? À, năm ly hôn năm 2014 2014 dạ, tới nay cũng 7 năm trời rồi ha Gần sắp 8 năm tới nơi rồi Một mình nên buồn tự khóc mình vậy đó dạ. Hôm nay kiếm được tình yêu nữa là ngon à, Còn anh sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của mình là ừ, hơi thiếu tự tin về bản thân Đối với người khác giới Tại sao mình thiếu tự tin, lý do gì mình Không biết nữa, cái đó là cái do là bẩm sinh rồi à. Không biết ừ, sao sao thiếu tự tin Có nghĩa là thấy phụ nữ mà mình thích là mình rung, mình hồi hộp Đúng rồi, hồi hộp không dám thể hiện nhưng mình cũng phải ráng khắc phục chứ tại vì thật sự bây giờ nam với nữ thì nam phải chủ động chứ nếu nam không chủ động thì làm sao tiến tới đúng rồi đúng không anh phải cố gắng nha vậy còn điểm mạnh điểm mạnh thì à, biết nấu ăn ừ. thích đọc sách chung là cũng à, chịu cực chịu khổ nhiệt tình ừ. trong công việc rồi thì bây giờ qua cái tình trường xíu đi thì uh, chuyện tình cảm anh sao rồi tình cảm thì uh, khi mà lấy kết hôn thì uh, À, lúc đó à là anh cũng có kết hôn một lần rồi đúng rồi mình à, chia tay bao lâu rồi chia anh? tay năm 2018 mình có cháu nào chưa anh có một đứa con gái 9 tuổi ở với mẹ nó vậy thì à, cái cuộc hôn nhân đó mình kéo dài được bao lâu 8 năm 8 năm nguyên nhân như thế nào mà chia tay vậy anh nói chung không có tình yêu cho nên là bị rạn nứt từ lúc mà lấy nhau về ủa sao không có tình yêu không có tình yêu sao lấy nhau không có tình yêu có nghĩa là mình chưa có chọn đúng đối tượng cho nên mà gia đình nói cưới thì mình cưới thôi à coi như hồi xưa là gia đình mai mối đó hả gia đình lựa đó hả thì mẹ đi ly gặp lần đầu tiên mẹ bỏ trầu cao luôn mẹ đi dạ rồi còn mẹ không hỏi ý kiến gì luôn mẹ đi mẹ thấy ưng cái là mẹ bỏ trầu cao luôn trầu cao luôn không rồi mẹ không không gọi điện về hỏi luôn về hỏi ý kiến con như thế nào luôn mẹ không trời ơi gì ngộ vậy thời này sao giống thời phong kiến vậy là mẹ lúc đó mẹ năm nay nhiêu tuổi Dạ năm nay 64 tuổi Rồi à, là mẹ đi cái mẹ thấy cô đó Rồi mẹ ưng hay là có quen biết hay là Cũng có quen biết rồi, con có trên đây rồi Xong rồi mẹ nói về quê chơi á ừ. Về quê thấy gia cảnh cô đó, thấy tội nghiệp quá Mẹ bỏ trầu cao luôn, mà trên đây không biết Trời đất Bỏ trầu cao luôn Rồi anh về anh cũng chịu luôn Thì giờ lúc đó ờ, không lẽ mình ờ, không cãi lời ba mẹ với hai nữa Thấy tôi cũng tội nghiệp Có hoàn cảnh sao mà tội nghiệp có nghĩa là tội nghiệp mà khi mà bỏ trầu cau mà mình mình hủy thì nó kỳ à à nhưng mà rồi sống với nhau cũng được 8 năm mà thì cũng phải có tình cảm mà từ từ hiểu yêu thương nhau rồi có con nữa nguyên nhân gì mà chia tay phải có cái lý do chứ cô đó tính gia trưởng lắm hả hả gì kỳ vậy tôi à, nghe là ông đi, gia trưởng chứ đi làm là từ sáng 6 giờ đi làm chiều 6 giờ về mình ở nhà là cơm nước cho con là lo cho con mà đút cho nó ăn này kia rồi đó chỉ về là đi ngủ xong rồi ờ, sáng mai đi làm tiếp ủa kỳ vậy sau đó một thời gian cái ờ, cô nói là con 6 tuổi là ly hôn Hả? Thế cô đó quen một người nước ngoài Xong mà ông đó ông qua Việt ông qua Việt Nam này cô đó đón ờ, ổng ngủ qua đêm phải không? À vậy là anh không biết phải không? Không biết Rồi sao lại sao anh biết được? Thì đi qua đêm một đêm ở một đêm xong rồi về cái đầu ly hôn Nhưng mà trước đó là cổ có báo trước là ly hôn dạ. con tới 6 tuổi là ly hôn Đúng, đúng rồi mà cổ lúc đó là con mấy tuổi là cổ nói câu đó thì bốn năm tuổi gì đó con nói 6 tuổi là nó nó, cứng là ly hôn nói vậy à có nghĩa là đã có cái ý ly hôn từ hồi hồi hồi mới rồi à. rồi anh có hỏi lý do tại sao ly hôn không không có hỏi mà trong suốt mấy năm anh không hỏi lý do không, hỏi nguyên nhân gì hết không có vung đắp không có níu kéo gì hết cái lúc mà nói một con bốn năm tuổi thì nói ly hôn tưởng là nó chơi xong rồi cũng đi lên quận mua hai cái đơn về để thử cô ấy có biết không á biết chưa luôn đi ly hôn luôn rồi còn thử nữa vậy còn cái đoạn mà đi, với cụ ngoại tình là đoạn nào lúc đó là con mấy tuổi lúc đó con cũng gần cái sắp ly hôn rồi đó à. lúc đó gần gần, gần sắp ly hôn rồi à còn liên lạc với cổ không thì cũng còn liên lạc ba con thôi à rồi anh có thăm con được bao lâu mới gặp con một lần khoảng một tuần lễ một gặp con một lần nói chung là giờ vậy thôi chứ còn hai chồng là không có không có tương tác với nhau nữa không có tương tác với nhau trời ơi cũng có câu chuyện buồn ha mà sao tôi lạ vậy rồi bữa nay đi đi đi tham gia chương trình rồi mẹ ở nhà có biết không mẹ nhà mẹ đang bị cách ly rồi cho nên không biết rồi thí dụ rồi bữa nay đi rồi mình chờ lấy vợ rồi rồi mình có phải báo với mẹ không lấy vợ hay phải báo chứ nhưng mà rồi cô này mình tự chọn rồi rủi mẹ không vừa ý mẹ mẹ không chịu rồi sao đâu bây giờ là khác rồi suy nghĩ nó chín chắn hơn rồi nó phải tự tin rồi à. chứ không giống như hồi xưa còn sai lầm lúc trước rồi bây giờ sai là... lầm lúc trước quá nhiều rồi có cơ hội là chụp liền đúng có không có cơ hội là chụp liền rồi vậy còn cái chuyện hôn nhân của em là như thế nào nè dạ em uh, lập gia đình năm 2002 ừ. rồi, rồi 2004 à, mới sanh em bé rồi em ly hôn năm 2014 là hai người không có hợp ừ, có nghĩa là cũng mười mấy năm 12 năm trời dạ. rồi lý do sao ly hôn ảnh gia trưởng lắm gia trưởng với lại khó tính nữa không có cho giao thiệp bạn bè với lại ghen ghen bóng ghen gió vậy đó lúc trước là cũng làm công ty rồi, rồi ở nhà sau này em mở tiệm ở nhà cho ổng rửa xe đó ừ. rồi ở nhà ổng gò bó sao em không biết nữa ổng đổi tính em là quản lý ờ, công ty may mà ra đường ví dụ mình chỉ cần ờ, công nhân mình là nam á mình gật đầu chào mình mình gật đầu lại là về khó chịu cứ lộn có là hạ cắn chân hạ cắn tay đồ gì không à, lúc trước thì cũng có muốn đánh em em nói là đừng có đánh em nói là từ nhỏ lớn giờ ba mẹ không có đánh đừng có đánh em em không chịu đau được thì ông không đánh được thì quay qua ông đánh con đánh mà ở sớm người ta sợ luôn á có em ở nhà thì ông nhéo ông nhéo con không cho em biết mà nhéo nhỏ nhỏ khóc quá thì trời đất ơi con không, không ổng chứ bộ con ghẻ ông sao mà ông nóng tính lắm tính khó lắm quýnh con bằng cây hả có em ở nhà thì nhéo mà không có em ở nhà thì đánh bằng cây mà thường đánh con là tội gì giận em khó chịu trong người thôi là bắt đầu là kiếm cớ kiếm cớ đánh đúng ơi kỳ dạ. vậy mắc cười quá vậy hay là có khi nào ông nghi ngờ không phải con ổng không Cháu ổng y chang luôn đó là em nghĩ nhưng mà chồng em á có nghĩ vậy không mới là quan trọng không, không nghĩ là nghĩ là con ổng con ổng thương lắm nhưng mà khi giận lên là giận lên đánh mà ai càng can thì càng đánh trời đất ơi mà ổng có nhộn nhạt rượu bia gì không nhậu ít lắm là cái lúc đánh con đó là tâm lý bình thường bình không phải say xỉn gì hết dạ bình thường rồi, em có góp ý không không có níu kéo không, không có, có xây dựng hả ý ờ, rất là nhiều gia đình hai bên cũng góp ý thì ông hứa ông thay đổi sau này kéo dài kéo dài càng ngày em cũng nhịn em nhịn để mà cho gia đình im ấm nhịn riết rồi ông quá trời ông đánh con nhiều lắm rồi em chịu không nổi em mới ly hôn lúc ly hôn là có phân xử hòa giải gì không hay là ra ly hôn luôn có uh, ly hôn ông có về ông năn nỉ có về năn nỉ em mà em tính em đã nói rồi cho cơ hội rồi mà trong thời gian 2009 ờ, đến 2014 em cũng đã khuyên rồi em cũng nói rồi nếu mà anh còn tiếp tục là tôi đưa đưa đơn dứt khoát luôn tại tính em không biết em là 1122 khi mà em đã tha thứ rồi mà còn tiếp tục nữa là em cắt đứt luôn bây giờ hai cha con có hay còn liên lạc với nhau không à, lúc trước thì cũng ờ, con em thích về thì em đón xe cho về mà giờ ờ, chồng em có vợ rồi à bây giờ à, chồng con em cũng ít về lắm à. rồi sao 7 năm nay không có mối tình nào mới có ờ, lúc 2018 ờ, cũng có quen một người Quen một người nhưng mà mới đầu quen thì thấy tính cũng được Sau này đề cập tới tiền bạc nhiều quá Rồi em à. thấy không được em mới em mới ờ, giảng đi Thì người ta cũng hiểu vậy ừ. đó rồi đến ngày hôm nay luôn thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai cái người chồng tương lai của mình là người như thế nào em muốn tìm một người bạn một người bạn để mà bầu bạn sau này là biết quan tâm mình đừng có gia trưởng ừ. đừng gia trưởng với lại khi mà sau này mà lập gia đình rồi á Ừ. về là sẽ có con riêng của mình thì con mình cũng như là con anh cũng như là con em ừ. mình phải thương nói chung là cái cảnh mà đánh con em rất là sợ chẳng hạn con của ảnh hoặc con của em thì mình thương con ảnh như con mình ừ. rồi à, con của em thì ảnh thương như con mình vậy là mình sẽ hòa hợp đúng rồi thì với lại à, thì về ví dụ về công việc về mình chia sẻ công việc gia đình tí xíu ừ. vậy đó rồi không chị nghĩ thì thật ra quan trọng là hai người à, hợp, hợp cái tính ý với hợp nhau, á dạ. ở cái tuổi mình mới là quan trọng mà chia sẻ được cái trong cái công việc đó mới yeah. Dạ. là cái quan trọng nha rồi à, anh thì sao mình muốn tìm một người phụ nữ như thế nào thì đã, đã trải qua cuộc hôn nhân rồi thì cũng mình cứ rút ra được những bài học cái nào nên và cái nào không nên làm rồi à, sống trong gia đình thì à, hết tình còn nghĩa nghĩa vợ chồng sau này quan trọng người phụ nữ của gia đình biết lo lắng à, có có sự quan tâm đến à, đến người chồng và người chồng cũng có sự quan tâm đến người vợ không có nên quan tâm đến con nhiều quá ừ. con thì sau này có có rể nó lo ừ. có cha có có dâu nó lo dòng là đó à, ờ, mình cũng không đang quan tâm đến con nhiều quá mình quan tâm đến cuộc sống riêng của mình ừ. được ngày nào hay ngày đó à. rồi đó là cái ý anh muốn vậy đó ý phải không muốn... con anh cũng con trai luôn hả con gái à con con gái, gái. con ừ. gái là ai lo con rể nó lo trời ơi suy nghĩ cũng thoáng nha bộ không cái này cũng là một cái suy nghĩ rất là hiện đại con nó lớn rồi nó tự lo phải không con lớn rồi thì có rể nó lo cho con nó mình ừ. lo mình mình lo mình có lo phần nào thôi rồi thí, thí dụ giờ anh mà kết hôn nữa thì thì anh có muốn sinh con thêm không tùy vào hoàn cảnh chỉ có con hai người phải thỏa thuận với nhau phải phải phải phải, phải tìm hiểu nó có nó hợp trả với với sinh con được khởi đầu thì nó chưa có thể nói gì nói trước ừ. phải hợp tính hợp nết rồi sau này coi sinh ra thì mới, mới hợp được chứ còn chưa có hợp nhau mà sinh con ra thì ly hôn nữa cũng cũng cũng cũng là một vấn đề lớn ừ. nhưng mà nãy giờ anh có tưởng tượng ra nó được cái người ngồi bên cửa trái tim này nó như thế nào anh tưởng tượng ra tôi nghe thử rồi thì nãy giờ cũng nghe người bạn kia tâm sự á thì cũng có nhận xét đánh giá được là người bạn đó biết lo lắng cho gia đình ừ. mà hiền hậu và sống với chuẩn mực của đạo đức đúng rồi sống chuẩn mực chứ không phải sống như ăn chơi đua đòi thì... thì ngoại hình có hình dung ra cổ như thế nào không ngoại hình thì thấy sơ sơ rồi ngoại hình thì thấy sơ sơ rồi thấy ở đâu mà thấy sơ sơ hồi lại hí hí lên rồi hí ổng ăn vàng hết sức tôi nói ổng nôn ổng ngồi ổng say ổng dòm ổng ngó ổng hí hí thấy sơ sơ rồi hả à. hợp gu không cũng được à, sáu uh, bảy điểm trời được sáu bảy điểm mà hí hí mà thấy sáu bảy điểm luôn rồi thế thì bây giờ là tường sẽ mở cửa trái tim nha cho hai bạn gặp nhau nha rồi mở cửa trái tim tàn ten ông hí hí rồi ha <laughs> ông ăn gian Trời nha em chào rồi dạ. anh không có gì tặng em bó hoa này làm kỷ niệm dạ, dạ, mong em ờ, xinh đẹp như ờ, bó hoa này dạ cảm ơn anh em cũng có món quà tặng rồi cảm ơn em dạ rồi à, ngồi xuống là tâm sự nha Đâu khui quà thử coi quà gì cho chị Tường coi với Wow Một chiếc Đố anh kìa. biết cái cộng với địch đó ý nghĩa gì Ý nghĩa là địch địch cho bình chặt chỉ có mình cô đó cởi ra được thôi Không có cô nào khác Hay Trời ơi hay quá chị tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn à, của chương trình và mình sẽ trò chuyện với nhau được để hiểu nhau được nhiều hơn nha các tường xin mời hai bạn nha Mình sẽ thưởng thức một món ăn đến từ Tasty Kitchen Đây là salad tôm kiểu địa Trung Hải Là sự kết hợp của nhiều loại rau củ tươi xanh Và hương vị của hạt bí rang, bí đỏ Và vị ngọt tự nhiên từ tôm sú Món thứ hai đây là món mì soba Sốt cam cay được làm từ sợi mì soba xuất xứ của Nhật Bản, hòa quyện cùng với nước sốt cam cay và tôm sú tươi tẩm ướp cùng các gia vị. Và dùng món này chúng ta sẽ dùng chung với nước uống đó là trà sữa, trà sữa tasty và trà à, Hibiscus táo dứa. Rồi, xin mời hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau ở trên bàn thường đặt sẵn hai cái tấm à, lá bài đây là hai cái à, nội dung chúng ta sẽ lật lên rồi chúng ta trò chuyện theo cái nội dung trừ trường hợp có nhiều người gặp phụ nữ rung quá bí không biết nói cái gì này bùa bùa bùa không anh bùa nha rồi lật ra trò chuyện vui vẻ mời cổ ăn nha chút Mời. xíu nữa thì tường quay lại ăn à, hết rồi nha chứ ăn mà bỏ phớ lại là không được đâu nha trong tình yêu thì em mong muốn như thế nào em thì em sợ gia trưởng nhiều nhất anh này không gia trưởng dạ. anh biết chia sẻ công việc nhà cho dạ. phụ nữ Ăn dạ. Nhất. Em Anh thích là nấu ăn ở nhà hơn đi ra ngoài ăn Dạ đúng rồi Nhưng mà cuối tuần lâu lâu thì mình phải đi ra ngoài ăn một lần hai lần dạ. thôi chứ không phải ăn thường xuyên thì Công việc của anh là đi ra ngoài nhiều lắm Cho nên là bữa tối về phải mình muốn có một người nào đó nấu ăn hoặc là mình vào mình vào bếp nấu ăn luôn Nhìn dạ. chung với nhau thì nó hay hơn Cái này à, nói là trong một mối quan hệ có nên tin tưởng nhau trong mọi tình huống không? Chắc chắn là không rồi Cái quan hệ đó nhiều ý nghĩa lắm Ờ cái quan hệ ngoài xã hội hay là quan hệ gia đình quan hệ gia đình em em với anh ví dụ sau này về chung một nhà đó chắc chắn là không rồi có cái tin tưởng có cái không chứ đâu phải cái nào tin tưởng hết nếu mà mình sống thì à, mình sống nhau với nhau thì uh, có nhiều nhiều thứ mình phải phải tin tưởng à, tin có tưởng thì nó đâm ra nó không ra mâu thuẫn đúng rồi yeah. Dạ. nhưng mà mình có những cái ờ, nó mình phải trong lòng á mình phải nói ra liền cho người bạn của mình biết để mà khắc phục những cái điểm đó ví dụ như không thích rượu chè bà bạc thuốc thuốc lá gì đó thì có thể nói ra hạn chế lại anh thì không hút thuốc ờ, nhậu thì có đám tiệc thì, thì, thì nhậu thôi chứ không phải nhậu thường xuyên mỗi người cũng có một công việc riêng công việc khác nhau chẳng hạn như vấn đề mà điện thoại không được kiểm soát em thì à. mình sống mình phải tin tưởng chứ không à. được mà về phải kiểm soát hay là gì bình thường nếu mà mình tin tưởng nhau điện thoại không cần mật khẩu em cũng không về đụng tới khi mà ai điện tới hoặc là anh ở anh bận cái gì em sẽ cầm tới đưa anh tính em này nhưng vậy. mà anh cũng không có lăng nhăng bậy bạ đâu cái người kế bên cái người nằm kế bên mình á mình không yêu thương cho người ta không hết sao mình lăng nhăng ở ngoài ngoài mai mốt không cũng... ý em nói là mình đừng có kiểm soát điện thoại à, đừng dạ. soát điện thoại à, à không không không, không dạ, còn không còn không còn cái sự à, dạ, tôn dạ. trọng nhau nữa đúng rồi mình phải à. tin tưởng nhau à. như bình thường á anh sống à, trong gia đình vậy đó thì anh có để quỹ đen riêng không bây giờ về là tiền hai người đó xài anh đi làm anh là anh không có anh, anh không có đưa hết tiền cho vợ Dạ. thì có dụ trong nhà mà cái gì như như cái gì mà ờ, lớn ờ, này kia đó thì anh sẽ, bỏ tiền ra anh mua cần cái gì bệnh đau thuốc men này kia đó nếu mà vợ không có thì anh bỏ tiền ra anh đưa chứ anh không có trách nhiệm là phải hàng tháng phải đưa cho tôi bao nhiêu thì ông phải làm đưa cho tôi bao nhiêu tiền là anh không có cái chuyện đó em thì em không quan trọng đó đâu ừ. em thì đối riêng em á thì em đi làm về thì cơ bản từ đó em sống gia đình em ý chí với ông xã em cũng vậy em làm về mà lương về em cứ bỏ trong tủ anh có thích gì anh lấy anh mua à. em cũng không có nhất thiết là phải kiểm soát tiền của chồng em hay là kiểm soát anh phải đưa cho tôi không không bao giờ em hỏi đề cập tới tiền của chồng em à. chứ không phải như đợt trước là anh đưa rồi xây nhà xây cửa bán ra cũng chia ly gì cũng chia đôi ra nên anh gặp em anh thấy em sao em xinh gái đẹp mà những người à, cũng cũng có trong cái go go của anh khi gặp nhau phút đầu từ anh mắt anh đã trao nụ khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu thấy được trời cặp này nói chuyện rôm rã dễ sợ tôi ngồi tôi nghe thì thấy đúng là những người từng trải ha cái gì vô thẳng vấn đề vô sâu sát vấn đề luôn hà vậy mít lòng trước đặng lòng sau ha con sao nó rõ hết ngay từ đầu ha bây giờ thì tường thấy ở ngoài là người đang ngồi là không biết là bên gia đình của bên em hay là của bên anh bên em bên em hả dạ rồi à, là bạn em hả bạn thân à, chơi hai mấy năm bạn thân à rồi vậy à, tường mời chị vào trong này tôi à, hỏi thăm vài câu nha dạ mời mình vào trong này đi ạ à. hello rồi chào Thế dạ, em chị. em tên gì dạ em tên nguyên chị tên nguyên dạ. rồi hai bạn chơi với nhau được bao lâu rồi dạ hai đứa em chơi với nhau được 21 năm ấy. cái gì chơi với nhau 21 năm chà bạn thân từ hồi nối khố luôn ha vậy là hiểu bạn mình lắm phải không dạ à, hôm nay mình đến nãy giờ mình có nghe hết những câu chuyện của hai anh chị chia sẻ với nhau không dạ em nghe rồi thế bây giờ cái cái cái, à, cái suy nghĩ cá nhân của mình là cái ý kiến mình ngày hôm nay như thế nào nãy giờ nghe à, hai bạn em nói hai bạn nha anh nha à, ờ, rồi nói chung là nghe anh chia sẻ thì anh cũng có ừ, những cái đồng quan điểm với bạn em cũng có những cái mà không có chưa giống bạn em dạ, dạ rồi à, cái chuyện mà quyền quyết định hay không là do bạn thôi còn mình theo như mình thấy là anh đó cái thứ nhất đó là ở quận 12 cùng chắc cũng gần nhà bạn để cũng tiện lợi để qua lại á rồi cái ý của mình cũng muốn bạn là bước thêm bước nữa để như là tuổi mình cũng gần xế chiều rồi cho nên là cũng muốn bạn à, à, lấy chồng á cho nên là cái gì bạn cũng tìm hiểu cho kỹ rồi rồi mới quyết định cảm ơn dạ. bạn có muốn hỏi gì ảnh không dạ anh <laughs> nghe nói hết rồi nên nghe nói hết dạ. rồi hả cho nên là cũng ờ, hiểu chút chút rồi <laughs> rồi thôi cảm ơn em để chị tường hỏi cho dạ. cặp này thẳng lắm để tôi thẳng cho coi rồi, cảm ơn chứ nãy giờ tôi ngồi ngoài tôi cũng ứa gan lắm bây giờ tôi hỏi nè lý do tại sao mà không đưa tiền đi làm không đưa tiền cho vợ là anh bị ly dị lần anh bị vợ kia của anh sợ hay gì đúng rồi đúng rồi đúng đúng không đúng rồi rồi tự nhiên anh bị đạp vỗ dưa bây giờ anh thấy vỗ dừa anh cũng sợ vậy người tới sau người ta thiệt thòi đâu có gì đâu thiệt thòi ví dụ mình lo cơm nước này kia rồi trong gia đình à, đầy đủ thôi chứ ờ, còn cái tiền à, rồi anh giữ tiền anh làm gì mua đất xây nhà rồi cái đất xây nhà đó mua cho ai vậy là anh định mai mốt anh ly dị nữa hay sao không ủa nếu mà anh không anh lấy vợ mà anh không tính ly dị nữa thì đâu có chia của nữa đâu mà anh sợ mà sao tại sao vợ không để tiền cho mình giữ tại sao vợ không để tiền cho mình giữ mày mình phải bế tiền cho vợ vợ tại vì từ ông cha mình từ xưa đến không giờ có, đàn ông bây giờ khác mạnh. rồi bây giờ khác rồi bây giờ định, hồi nãy em nói đó em bỏ trong tủ anh thích gì ờ. anh lấy anh mua ờ. thì đó hai người bỏ đó. chung ờ, hai người góp chung cái vấn đề ở đây là cái tiền bạc nó không quan trọng mà đây vấn đề là về tư tưởng nếu mình đã không lấy thì thôi mình đã quyết chí lấy là phải sống với nhau ăn đời ở kiếp đúng, đúng không đúng. mà khi đã quyết định sống với nhau ăn đời ở kiếp mà mình còn tính toán nhiều như vậy có nghĩa là mình chưa có sẵn sàng mình đang còn thủ nhưng mà ờ, chưa có hiểu được ý ý ý của ý ý của bạn đời của mình là có xài hoang phí hay không thì mình chưa tìm mình chưa chưa biết thì bây giờ mình mình bây giờ mình mới yêu nhau đâu phải là hôm nay là mình gặp nhau mình lấy nhau liền đâu ví dụ như bạn đời của mình mà bỏ mà xài hoang phí tiền bạc quá thì hao hụt tài chính trong gia đình thì đưa tiền cho cho, cô đó giữ thì cô đó càng ngày càng hao hụt tài chính nhiều thì đúng đúng cho nên là không đưa không đưa để một để bây giờ sao mà bây giờ mình chưa có biết là người ta có xài hao hụt hay không mà trước tiên mình đã quất vô là tôi không đưa rồi từ từ như... để từ từ sẽ sống một thời gian để tìm hiểu chứ nhưng mà nội đầu tiên vô anh đi cô gái mà anh vô anh nói vậy là gặp như tôi là tôi ve rồi gặp như tôi là tôi ve rồi sao ve được từ từ chắc chắn luôn là tôi ve Thế tại sao vợ không đưa cho mình mà mình phải đưa cho vợ ờ thì câu này sẽ có nhiều người trả lời cho anh là tại sao mình phải đưa tiền cho vợ à, à. vợ không đưa tiền cho mình à. tại vì thật ra từ xưa giờ vậy ở nhà anh ba với mẹ anh là ai giữ tiền mẹ giữ tiền ờ à, để sao không về hỏi ba anh coi tại sao mẹ không đưa tiền cho ba giữ mà tiền mẹ giữ bây giờ nó không lẽ đổ vỡ cái nữa cái chia tài sản nữa lần nữa à? vậy là anh muốn đổ vỡ nữa thì đó ở đây đang chưa, nói cái vấn đề là anh chưa chưa cái đó là cái đó là cái đó là tương lai thôi ở ờ, tương lai mà ừ. anh nói trước vậy nó xui anh ơi anh hôm nay mới đi lấy vợ mà anh tính tới chuyện như vậy rồi trước, không có nói trước gì cái đó là cái đó là sẽ sẽ có xảy ra nhưng mà phần trăm ít hay nhiều hay không thôi à nhưng mà bây giờ em nói anh nghe ở cái tuổi này rồi à. Ờ. mà mình còn thủ kiểu đó mình không bao giờ lấy được vợ tại sao nó không bao giờ lấy được vợ thì tại không, sao anh không tin tôi thì thôi anh không tin tôi đó là cái quan điểm của tôi tại sao mà tôi tại sao, không tại sao mình không lấy chồng tại sao nay chưa lấy được chồng à. là tại vì người ta đến tuổi này ai cũng khó tính hết trơn á chứ có đâu bây giờ vô chưa biết trơn chưa có hợp mới có tìm hiểu à chứ phải là đặt lên tài chính là hàng đầu đúng người ta đâu đặt lên tài chính hàng đầu không ai đặt tài chính hàng đầu nhưng mà ừ. cũng không ai mới vô mà nên nói cái chuyện là tài chính lên hàng đầu đúng rồi có gì nói thẳng luôn chứ sau à. về sau này về sẽ có những sẽ có những đó xảy ra sẽ có tài chính với, với nuôi sống người được chứ không thì đúng rồi nhưng mà được. nếu mình đã quyết định mình sống với người này cả đời rồi thì tiền chưa quyết định được mà chưa chưa hiện tại là chưa mới chớm thôi thì chớm rồi đâu cần thiết nói mấy chuyện nó gan chi đâu nó phải nói thẳng luôn chứ rồi giờ ví dụ mai mốt bây giờ anh lấy vợ xong rồi bây giờ thấy ổn rồi yêu thương vợ rồi sinh con đẻ cái rồi, rồi có giao tiền cho vợ giữ không hay là vẫn vẫn phát tiền mỗi tùy, tháng tùy, hay là, tùy nếu mà vợ thấy thấy, vẫn vợ, là tùy thấy vợ chi chi chi tiêu cái gì nó hợp lý thì đưa còn mà thấy vợ mà những cái gì đó mua số lượng số tiền lớn quá nó không hợp lý á mà cứ ăn mua là không được ờ à, thôi Vậy tôi thôi. nghĩ vậy nè anh cứ nên là tiền ai nấy xài đi tiền ai nấy xài đúng ờ, rồi tiền ai nấy xài nhà ai nấy ở đi cho nó khỏe cho rồi ờ à, đừng có nhà ai nấy ở thì đúng rồi tiền ai nấy xài thì nhà ai nấy ở chứ sao trời trời sao có được số chuyện đó sẽ có chuyện đó không ừ, rồi giờ rồi chúc anh may mắn dạ câu chuyện của anh chị nãy giờ thì à, mình nghe mình cũng đã chia sẻ với nhau rất là nhiều cũng hiểu được nhau rất là nhiều nhưng thực ra cũng chỉ mới là cái sơ sơ lịch sự nhau thôi còn mà muốn yêu thương nhau á còn có một cái quá trình nữa mình sống với cái cái người cũ đây 8 năm 10 năm 12 năm vẫn ly dị như thường chứ đừng có nói có nhiều người sống tới nhau tới già luôn năm sáu chục tuổi vẫn đưa nhau ra tòa ly dị như thường để hiểu được nhau rất là khó mà khi đã tìm được cái người đúng đối tượng yêu thương nhau được rồi mà làm sao để gìn giữ tình yêu đó nó dài thì tình nữa. yêu phải mỗi ngày mình phải vun đắp với nhau rồi nó là cả một cái quá trình chứ không phải là chứ không. tình yêu nó dễ vỡ lắm chỉ một cái câu hai câu là là là, đúng. là vỡ liền à một câu nói hay vỡ hay là một sự im lặng im lặng là, là tan biến à sự im lặng đáng sợ rồi bây giờ sẽ đến phần thử thách bạn nam bạn nam nói chuyện hay quá nhưng mà mình phải coi bạn khỏe không có có lấy vợ được không có sinh con được nữa không đó bây giờ anh vừa hít đất vừa hát vừa hít đất vừa hát à dạ ok yeah ở nơi ấy tôi wow. đã thấy trên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai người yêu nhau Yêu nhau ở nơi ấy họ đã sống cuộc ghê, sống ghê. yên bình ai nghèo cũng có cái đàn cha bi khi rung lên sợi dây đàn trong đầy nhiệt tình nhiệt tình ghi điểm ghi điểm yên cần yên cần khỏe ôi ra gờ lây trên cây ngọn núi mang tiếng đàn Chabi. bi tôi yêu Chabi không còn cô đơn không buồn không vui tôi nghe Chabi bi trở thấy nao lòng về một giấc mơ ôi Chabi. <laughs> rồi ủa bình thường có thể thao gì không anh ở nhà hết đất ơi hết đất hả hết đất đi bộ à vậy là bữa nay tôi thử sức vậy là đúng chuyên môn luôn hả hay ha bây giờ thì à, mời hai bạn nhìn nhau nhé à, chúng ta sẽ nói mỗi người một câu nữa thôi dành cho đối phương để chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay hay là cảm xúc cái, cái suy nghĩ hiện tại của em bây giờ là như thế nào rồi dạ. xin mời em thì uh, em thấy à, tính ảnh cũng cũng được cái này cũng à, ở cùng quận cũng tiện với lại uh, thì uh, như chị thường nói thì để ra ngoài mình tìm hiểu nhưng mà bây giờ mới tiếp xúc thì em thấy cũng tính này cũng được ừ. dạ. mọi thứ đều phải có thời gian để dạ. mình tìm hiểu thêm ha thế còn anh thì sao trước tiên là cảm ơn bà mối cát tường bắt tay mát lắm đã mang một cô gái xinh đẹp tới ok hồi nãy nói mấy điểm sáu bảy điểm giờ, Bây giờ 8 điểm đúng rồi sáu bảy điểm sao được 8 điểm 8 điểm đồng ý cho nên là mong à, hai chúng ta bước đi đường dài những cái gì khó khăn quá thì cùng nắm tay nhau mà vượt qua những cái lỗ gà lỗ voi thì sống trong à, cuộc sống gia đình thì hết tình còn nghĩa nghĩa vợ chồng là quan trọng chứ tình yêu thì nó sẽ qua tình yêu rồi sẽ sẽ qua còn cái nghĩa ở lại nó sau lưng sau lưng với tình thì anh mong à, anh với em cùng nắm tay nhau vượt qua những cái chướng ngại vật đó hay nói hay quá rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm Nhắm mắt lại nhé Sau 3 tiếng đếm của chị Tường Nếu đồng ý hẹn hò bấm mạnh Không đồng ý có quyền lấy tay ra Quyền quyết định là của các bạn Chương trình chỉ cho mình một cái cơ hội thôi Để gặp gỡ Còn có nắm bắt hay không là do mình Một hai anh có để quỹ đen riêng không bây giờ về là tiền hai người đó xài anh đi làm anh là anh không có anh, anh không có đưa hết tiền cho vợ chứ anh không có trách nhiệm là phải hàng tháng phải đưa cho tôi bao nhiêu thì ông phải làm đưa cho tôi bao nhiêu tiền là anh không có cái chuyện đó em thì em không quan trọng đó đâu em làm về mà lương về em cứ bỏ trong tủ á anh có thích gì anh lấy anh mua à. em cũng không có nhất thiết là phải kiểm soát tiền của chồng em hay là kiểm soát anh phải đưa cho tôi không không bao giờ em hỏi đề cập tới tiền của chồng em ba hết thời gian sao em không bấm dạ. tại uh, em thấy có nhiều điểm mình à, chưa có hợp mấy ừ không đó là quyền quyết định dạ. của người chơi thôi bà mai là chỉ nói nói nói dạ. hết sức gợi hết sức cho mọi người chia sẻ với nhau còn cái chuyện quyền quyết định của mỗi người là quyền mỗi người tại vì uh, cái chuyện mà chọn được mỗi người sống với nhau là một cái chuyện cực kỳ quan trọng rồi cảm ơn hai người nha mời hai người đứng ở hai bên ạ à rất là tiếc bởi vì ngày hôm nay thì à, một thường tường hay chia sẻ với quý vị khi mà làm mai mối cho những cặp đôi mà gãy đổ họ đã từng có những cái trải nghiệm trong tình trường rồi á thì tường lúc nào cũng rất là cân nhắc và tường cũng cố gắng khai thác thật là nhiều để cho họ hiểu được nhau bởi vì thường thường cái tâm lý mà khó lắm mình đã cái gì nó một lần không không được rồi đó mình rất là khó nên tường cũng đã có dành nhiều thời gian cho họ rồi nhưng mà cuối cùng thì hôm nay là chưa mát tay ảnh nói tôi mát tay hôm nay tôi chưa có mát thì thôi thì thay mặt cho chương trình xin chúc cho cả anh và chị sẽ luôn được nhiều sức khỏe thành công trong cái công việc của mình